What's up mấy bạn đã trở lại với vlog của Trung à, thì bữa nay là Trung có một chút tâm sự nhỏ với mấy bạn về cái vấn đề mà Trung được hỏi rất là nhiều ở trên uh, YouTube và cũng như là trên Facebook thông qua tin nhắn à, thì thực sự cái vấn đề này là Trung cũng muốn làm rõ với mấy bạn một chút thì uh, đó là cái vấn đề là cái chuyện mà Trung uh, có nên đi thi đấu hay không Ờ, thì thực sự thi đấu giải thể hình hay là giải men physics ở Việt Nam bây giờ đang rất là phát triển và thực sự cái đó cũng đang làm chung rất là phải suy nghĩ về cái chuyện đó và chung rất là thích đi nói chung là mình tập tạ thì mình thực sự cũng rất là thích để uh, gọi là thi đấu nhưng mà bên cạnh đó thì nó có bên cạnh chuyện thi đấu thì nó còn rất rất rất là nhiều thứ để chúng ta phải suy nghĩ phải gọi là chúng ta phải đăng uh, cân đo đong đếm rất là nhiều thứ chứ không phải chúng ta chỉ có việc nói đơn giản đó là ừ siết và đi thi thì hai cái chữ đó nghe rất là đơn giản nhưng mà đằng sau đó rất là nhiều nhiều nhiều thứ chúng ta phải lo thì uh, ờ, thật sự tôi rất là thích đi thi đấu không phải là tôi không muốn đi thi đấu nhưng mà nhưng mà cái này tôi muốn nói rõ với mấy bạn để để mấy bạn không hiểu lầm thì thực sự cái thể hình đó là cái đam mê đó là cái đam mê của Trung ha chứ nó không Trung không xem Trung đang không xem nó là cái nghề chính thức của Trung để kiếm tiền thì đó đó cái tôi muốn làm rõ với bạn cái chuyện đó nhiều bạn có hơi à, không không hiểu cái cái quan điểm này của chung ha thì thực sự chung không có theo cái nghiệp thể hình à, như mấy bạn đang nghĩ thì đó chỉ là cái đam mê thôi tất cả chỉ là đam mê tất cả chỉ là đam mê thôi chung làm vlog cũng vậy chung làm vlog muốn chia sẻ với bạn những cái kinh nghiệm tập luyện mà trước giờ chung đã tập và liên quan tới hình nhưng không có nghĩa đó là đó là cái cái nghề chính thức của chung ha à, và quay lại chuyện thi đấu <clears throat> Ờ, chung cũng có chơi rất là nhiều anh em mà ở trong đội chuyên đi thi đấu ha rất là nhiều rất là nhiều ha thì chung có nói chuyện với họ thì và thậm chí chung cũng đã từng có thời kỳ trước đây là chung đã có uh, siết thử một lần nhưng mà không có gọi là quá gọi là quá gọi là nghiêm túc á, để mà để thi đấu như mấy anh thì không phải nhưng mà chung cũng hiểu được cái cái cái độ cực khổ và cũng như là cái cái độ tốn của cái ha của ba cái từ đó là của cái từ siết thi đấu giờ chú muốn nói với bạn luôn đó là trong thi đấu thì nó còn nhiều yếu tố lắm như là mấy bạn còn phải liên quan đến cơ địa của mấy bạn có gọi, gọi là genetic ha thì cơ địa nè rồi nhớ có nghĩa là có những người thực sự không phải sinh ra để dành cho thể hình bởi vì cơ địa của họ không được đẹp cái này chung muốn nói thẳng cái đó thực sự là thực sự là mấy bạn được quyền tập tạ vì sức khỏe nhưng để đi thi đấu đó là một câu chuyện hoàn toàn khác ha thì thì nó liên quan rất là nhiều đến đến sự nghiệp của các bạn nếu như các bạn chọn đó là con đường chính ha tại vì nó nếu bố mẹ chúng ta sinh ra mà chúng ta có những cái cơ địa nó tốt á, thì đó cũng là một cái lợi thế khi chúng ta bước vào cái thể hình bước vào cái thi đấu chuyên nghiệp ở thể hình ha còn nếu mà ngược lại thì thực sự đó là một cái điều uh, không ai muốn uh, thì và đó là thứ nhất đó là cái cơ địa thứ hai đó là cái điều kiện tài chính à, thì cái này thực sự rất là một cái vấn đề rất là đau đầu của rất là nhiều người thậm chí của chung nữa tại vì nếu mà chúng ta siết để khô và thực sự khô thì chúng ta phải siết khoảng từ 2 đến 3 tháng và 3 tháng thậm chí là những người mới 4 tháng ờ, chúng ta sẽ siết từ từ thì trong khoảng thời gian đó chúng ta cũng phải có nạp dinh dưỡng bằng là mua rất là nhiều đồ ăn rồi thực phẩm bổ sung như quay này nọ và nó tốn rất là nhiều thứ à, tốn rất là nhiều tiền luôn thì chung có một người em à, vừa rồi cũng có thi thì nó có tính tiền đó thì nó bảo là khoảng hai ba chục triệu ha à, còn những thứ khác chúng ta không không không, đằng sau đó chúng ta không còn biết được nó còn thêm những cái gì nữa ha à, thì và cái nữa đó là điều kiện về thời gian à, như chung hiện tại chung lấy chung là một ví dụ và cái đó là chung đang muốn mấy bạn hiểu cho chung à, thì thật sự chung rất là muốn đi thi đấu nhưng trong khoảng thời gian trước đây trước khi chung làm vlog nữa trước khi chung này nọ kia thì thật sự đó là cái khoảng thời gian rất là nhiều thứ chúng phải lo uh, phải đi học nữa rồi sau đó chung có đi làm thêm này nọ uh, thì đó là rất rất mất là nhiều thời gian thì cái đó là không thể phù hợp với cái chuyện mà chúng ta thi đấu được tại vì thi đấu chúng ta cần phải rảnh chúng ta cần phải tập từ 2 đến 3 cử trong một ngày ha dinh dưỡng phải đầy đủ ăn gọi là đúng giờ uh, này nọ thì có mấy anh đi thi đấu mấy ảnh cũng phải gọi là cái đợt đó mấy ảnh cũng phải bỏ bớt khách hàng để tập trung vào cái chuyện thi đấu đó cũng là một trong những cái mất mát về tài chính ha à, như vậy thì không à, không không nên lắm cho nên là tôi muốn nhấn mạnh với bạn cái chuyện thi đấu nó không đơn giản như mấy bạn nghĩ à, về khoảng thời gian sắp tới của Trung thì thực sự năm trong năm nay rất là nhiều cái giải hay uh, để đi coi cũng như là để tham gia Trung rất là muốn tham gia nhưng mà mấy bạn cũng biết đó là sắp tới Trung đi làm thì, thì như Trung nói nãy là Trung không có xem cái bộ môn này là nghề chính thành ra đó Trung cũng cũng phải đi gọi là đi làm và gọi là có thu nhập tài chính cho riêng bản thân mình chứ không thể nào mà gọi là cứ cứ gọi là ừ siết đi rồi thi đấu đi thì siết đi thi đấu đi nhưng mà tiền ở đâu thời gian đâu à, ai tài trợ cho bạn để bạn đi làm điều đó thì thực sự đó là một cái điều thực sự uh, rất là nhiều người nói chung rất cái câu chung nghe rất là đơn giản nhưng mà thôi chung cũng không có muốn chấp những cái câu như vậy tại vì có thể là họ không hiểu cái hoàn cảnh của mình họ không hiểu cái cái cái cái những việc những gì mình đang có họ chỉ thấy ừ họ thấy mình có tiềm năng họ nói như vậy thì ok chung hiểu nhưng mà thực đây chung muốn tâm sự với bạn hiểu ha à, thì mình cũng phải rồi bây giờ thì chung học đại học xong thì bây giờ chung phải đi kiếm việc làm nè thì sắp tới chung sẽ được gọi phỏng vấn nè và nếu mà đậu thì chung sẽ đi làm à, và thậm chí là thời gian tập còn không biết là có bảo đảm được không nên chưa nói là cái chuyện thi đấu ok nên hy vọng là mấy bạn hiểu cái chuyện thi đấu giúp chung mà uh, thì rất có rất là nhiều con đường uh, để phục vụ cái đam mê này ha cho nên là chúng ta không cần phải đánh nặng cái chuyện là đi thi đấu hay là không thi đấu mấy bạn gọi là mấy bạn có thể rất là nhiều đường để mấy bạn uh, có được cái cái có được cái danh tiếng ở trong cái lĩnh vực này ở Việt Nam uh, thì ở nước ngoài cũng vậy cái gọi là, gọi là cái fitness industry thì mấy bạn cũng có có một cái ví dụ để chúng nói mấy bạn hiểu thì đó là uh, Steve Cook và Jeremy Brandier thì hai người đó đều hồi xưa đều có đi thi uh, ờ, Mr. Olympia ở cái hạng mục là Men Physics nhưng chỉ có Jeremy Brandier là cái người uh, thắng 3 lần vừa rồi và lần lượt và chuẩn bị có thể thi đấu tiếp và có thể thắng nữa thì đó là nó liên quan đến uh, cơ địa uh, tài chính của họ cơ địa rất là tốt uh, cái tạng của Jeremy rất là đẹp nó phù hợp với lại cái chuyện thi đấu và rất là dễ có huy chương nhưng đổi lại Steve Cook chắc mấy bạn cũng rất là biết rất là nổi tiếng trên YouTube và hầu như ai Việt Nam cũng biết Steve Cook uh, đó là cái người được tài trợ bởi uh, hãng ON nhưng mà bây giờ vừa rồi ảnh vừa ảnh vừa drop cái cái tài trợ đó thì rất là nổi tiếng trên Facebook, Instagram, Facebook uh, nhưng đổi lại ảnh chỉ thi đấu có một lần thôi hai người nhưng mà đã chung thấy cái độ nổi tiếng thì Steve Cook có vẻ là hơn Jeremy một chút ha à, thì uh, đó là theo đánh giá của chung ha đó thì và Steve Cook họ không cần phải thi đấu quá nhiều nhưng vẫn thành công trong cái con đường gọi là fitness industry là trong cái con đường thể hình à, thì chung nghĩ rằng là không cần nhất thiết phải đánh nặng cái chuyện thi đấu rồi mới thành công được cái cái đó thì cũng là một cái hơi phí diện cho cái ở đây à, thì tại vì Trung Quốc coi YouTube rất là nhiều người là Bradley Martin là cũng uh, có quay YouTube cũng nổi tiếng nhưng không có thi đấu À, xin lỗi với bạn là lúc nãy là lúc mà Trung đang nói chuyện dở thì cái máy uh, quay bình thường máy Trung hay quay vlog nó hết pin thì hiện tại là Trung đang sạc pin ở đằng sau đây à, thì bây giờ Trung phải lấy cái máy uh, tính của Trung là Trung nói chuyện tiếp với mấy bạn à, thì cũng không có gì nhiều thì nếu mà Trung đã nêu rõ quan điểm ở trong cái phần trước à, thì thực sự là hy vọng là mấy bạn hiểu cho cái điều Trung nói à, như lúc nãy Trung đang nói về nói dở về uh, à, Proudly Martin thì uh, thì Bradley Martin cũng không có đi thi đấu uh, cũng chỉ làm YouTube này nọ và cũng rất là được rất là nhiều người biết đến uh, thông qua là làm mấy cái uh, tập luyện mà hơi vui vui trên YouTube và cũng như Facebook mấy bạn cũng xem rồi uh, thì ý chung muốn đưa ra những cái quan điểm đó đây và cũng rất là nhiều người khác nữa ở trên YouTube bên nước ngoài họ cũng không thực sự là phải thi đấu để mà nổi tiếng hay là để mình được nhiều người biết đến à, thì chung thấy rằng người Việt Nam mình là hơi đang gánh nặng đang đánh nặng cái việc đó nên thành ra là à, ờ, chung cũng không muốn là mấy bạn áp dụng lên chung hay là à, những cái người làm YouTube khác ở Việt Nam thì thực sự đôi khi có những người họ theo nghiệp thì họ sẽ phải thi đấu nhưng mà có những người không thì cũng không cần phải thi đấu để làm gì cả cái thì cái thì hy vọng là các bạn hiểu cái điều Chung nói ha ờ, Trung cũng sẽ làm những cái buổi Q&A là uh, hỏi và trả lời đó, thì hy vọng là mấy bạn sẽ có những cái câu hỏi ở dưới phần comment ở giúp Chung ha thì Trung sẽ tổng hợp những cái câu hỏi đó lại nếu như là nó hay và nó liên quan đến tập luyện và cũng như là trong thể hình ha à, thì Chung sẽ làm những cái video như thế này để trả lời cho từng bạn một và những câu hỏi nào nhiều liên quan đến tập luyện thì Chung cũng sẽ trả lời ở trên này ok à. Peace. Shh.